À, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm, cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên địa trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra thì kênh này còn uh, hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn về vấn đề là kỹ thuật của máy trong quá trình là uh, vận hành và sử dụng và Ngày hôm nay thì uh, tôi xin gửi tới tất cả anh chị và các bạn một dòng sản phẩm không thể thiếu được trong một dàn máy làm về cửa nhôm cửa nhựa trước mặt anh chị và các bạn đây là hai con máy nén khí mang thương hiệu là Puma ở phía bên trái anh chị các bạn là máy nén khí mang chứa dung tích dung tích chứa của nó là 200 lít công suất của nó là 4 HP còn phía tay phải anh chị và các anh chị và các bạn đó là con máy nén khí thể tích chứa của nó là 300 lít và công suất của nó là 5,5 HP đối với con máy 200 lít thì ờ, anh chị và các bạn có thể dùng cho một dàn máy làm về cửa nhôm từ dòng 08 đổ xuống Đấy, hoặc nếu anh chị các bạn có điều kiện thì chúng ta có thể đầu tư hẳn con máy nén khí là 300 lít ở phía tay phải cũng được còn uh, máy nén khí 300 lít thì chúng ta có thể đầu tư cho một dàn máy làm về cửa nhôm từ dòng 09 đổ lên sau đây thì tôi sẽ à, đi chi tiết hơn một chút nữa về uh, cấu tạo của con máy nén khí cho anh chị các bạn có thể được rõ hơn dạ vâng và đối với con máy nén khí này thì ờ, của chúng tôi 200 lít này thì sẽ được thực tế là bốn đầu nạp bốn cái đầu nạp dạ vâng và đây là cái đầu nạp của nó đấy ạ đây thì máy sẽ được thiết kế là bốn con đầu nạp mỗi bên là hai cái và bên dưới này phía dưới này thì nó sẽ là cái bầu chứa nhớt Đấy, bên trên này thì sẽ là chỗ để chúng ta châm nhớt vào còn phía bên dưới này thì nó là cái mắt thần Đấy, cái mắt để chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng ờ, nhớt có bị hao hụt hay không và để chúng ta kiểm soát được và chúng ta khi nào hết nhớt thì chúng ta sẽ châm vào Đấy. Ờ, đối với cái lượng nhớt này thì anh chị các bạn hãy lưu ý là hãy ờ, luôn luôn để cái mức ờ, vạch của nó này Đấy. gần hết gần hết với lại anh chị hãy luôn luôn để ý là hãy để mức nhớt lúc nào cũng ở gần hết với lại mức vạch đỏ Đấy. hoặc là chúng ta có thể là để cái mức nhớt này nó bằng với vạch đỏ Đấy. đấy là cái cái lưu ý chúng ta hãy để ý và đây đây thì nó sẽ là cái à, đồng hồ Đấy. để chúng ta kiểm soát cái lượng áp suất của nó với con máy nén khí này thì nó nó là áp suất à, với là thiết kế là một cấp cho nên là công suất của nó thì à, thường thường chúng ta sẽ để là 8 kg Đấy, để 8 kg và khi nó tụt xuống thì tầm khoảng 6 kg hoặc là 5 kg thì máy sẽ hoạt động do tùy thuộc vào do là con chúng ta cài đặt như thế nào và thông thường cái cái mức ừ, tối đa của nó là lên đến 10 kg Đấy, lên đến 10 kg như này còn đây thì à, sẽ gồm có các cái van xả để chúng ta van xả đầu đầu ra này Đấy, một cái đầu cắm nhanh này hai cái đầu chúng ta nối cố định Đấy. còn cái đây là cái à, van an toàn Đấy, van an toàn đối với à, cái cái máy nén khí một cấp này thì khi mà máy mà chạy đến đến vượt quá cái mức uh, quá cái là 8 kg á có thể lên đến 10 kg mà cái uh, nén khí này là chưa dừng thì cái van này nó sẽ tự động nó xả ra Đấy, nó tự động nó xả ra để bảo vệ an toàn Đấy. đó là cái tác dụng của cái máy cái cái van xả này và còn cái này đây thì nó là cái đơn ne đơn ne thì đây là cái đầu vào ở đây là công tắc bên này là công tắc Đấy. công tắc khi mà cái đơn ne thì nó ninh tương đương với lại là khi mà đồng hồ mà lên đến 8 ờ, kg hoặc là 10 kg do chúng ta cài đặt đấy thì máy sẽ tự động ngắt và khi nào máy đồng hồ mà xuống được khoảng 6 kg hoặc 5 kg thì máy sẽ tự động nhảy đấy. thì nó sẽ chạy qua cái hoạt động này cái lơ ne này để ờ, vận hành máy đấy. đây là hệ thống motor và nó sẽ nên liên ờ, kết bằng cái hai bốn cái đầu nạp này bốn cái đầu nạp hay gọi là đầu bò đấy ạ đấy, đây là cái bình chứa nhớt này đây là hệ thống ờ, máy đà và nó có hệ thống ờ, cánh quạt phía này nữa à, khi máy hoạt động thì cái đầu nạp nó rất là nóng thì có cái cánh quạt nó sẽ tạo cái lượng gió nó phả vào Đấy. giúp cho cái đầu bò này sẽ mát hơn đây là cái, cái ống nguồn điện và cái bình 300 à, lít thì này nó cũng thiết kế y chang như vậy nhưng mà cái đầu bò này thì nó sẽ à, là hai đầu bò và cái bình nhớt và cái đầu nạp này nó sẽ đầu bò này nó sẽ to hơn ở bình 200 lít Đấy, và đây là cái này thì chúng ta có thể tháo ra được Đấy. còn vâng, đây là cái văn xả thì à, trong quá trình sử dụng thì nếu như mà anh chị các bạn sử dụng nhiều ấy trong một tuần thì anh chị có thể sử dụng ừ, xả ra một tuần là hai lần còn nếu như mà sử dụng ít khối lượng công việc ít anh chị ờ, một tuần anh chị sử dụng xả hãy xả cái này ra là một tuần ờ, một lần cái này xả đi làm gì tại vì khi ờ, quá trình vận hành nhá thì nó sẽ tạo ra cái hơi nước trong chứa trong cái bình này thì chúng ta xả ra thì nó sẽ không đi vào các cái dây hơi này để đi vào các cái ống các piston của máy đấy thì nó sẽ giúp cho cái cái hệ thống các piston này cái vận hành của máy móc nó sẽ êm hơn đấy, tuổi thọ các piston này sẽ cao hơn đó. công suất là 300 lít và 200 và bình 200 lít dùng cho dàn 08 và dàn 09 dạ vâng và đây là nén khí mãn thương hiệu Nam Puma của công ty ờ, xuất nhập khẩu pasteur Việt Nam Ngoài ra thì ờ, công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm như máy cắt nhôm hai đầu từ dòng 05 ờ, giá rẻ F55 hay là F56 hay là những dòng cao cấp hơn từ dòng 08, 09 hay là F88, F09 máy phay đố đột dập đèn khí ép góc văn khóa hay là những dòng đột dập thủy lực máy CNC à, ờ, để biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị các bạn hãy ờ, liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên, quận 9 Hồ Chí Minh để được ờ, tư vấn và báo giá test máy trực tiếp. Một lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi cũng như là xem video của công ty ờ, chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.